Với những người quan tâm bất động sản hẳn đều biết, hôm qua là một ngày vô cùng sôi động của Vinhome. Khi cái tên này xuất hiện dày đặc trên các mặt báo với thông tin Vinhome vừa phát hành và huy động thành công 12.000 tỷ đồng trái phiếu. Không phải tự nhiên Vinhome lại có được những thành công như vậy. Tất cả đều được xây dựng trên uy tín và sự tín nhiệm của khách hàng với thương hiệu Vinhome nói riêng và tập đoàn Vingroup nói chung. Hôm nay sẽ đưa các bạn đến với một dự án đang xây dựng có diện tích lớn nhất của Vingroup hiện nay tại Hà Nội – Dự án này cũng đang là mưa làm gió trong giới bất động sản với tốc độ bán hàng cực nhanh. Đó chính là Vinhome Oceanpark. Một cái tên đã quá quen thuộc đúng không các bạn? Để xem sau hơn 20 tháng triển khai, với tiềm lực và uy tín của mình, Vingroup đã làm được những gì ở dự án này. Nhưng trước khi đến với nội dung chính, chính thức khởi công từ tháng 10 năm 2018, Tính đến nay, sau hơn 20 tháng thi công thì Vinhome Ocean Park đã đi vào giai đoạn hoàn thiện với tốc độ thi công thần tốc. Chi tiết và tiến độ dự án Vinhome Ocean Park phân khu The Sapphire 2, The Sapphire 1. Phân khu The Sapphire 2 có tổng là 16 tòa, với tổng số căn hộ 10.115 căn. Trong đó, tiến độ dự án đang triển khai nhanh chóng, đã và đang bàn giao được 16 trên 16 tòa. The Sapphire 1 hiện đang đi vào hoàn thiện những hạng mục cuối cùng – để mở bán dần các tòa. Theo dự kiến, căn hộ tại phân khu sẽ bắt đầu bàn giao đến tay các khách hàng vào tháng 11 năm 2020. Tiểu khu Ruby hiện tại đang đẩy mạnh tiến độ xây dựng. Đồng thời, phân khu thấp tầng Vinhome Ocean Park đang được bàn giao cho khách hàng từ cuối năm 2019 đến nay. Tháng 6 năm 2020, chứng kiến tốc độ thi công vô cùng khẩn trương tại công trường của dự án – Bên cạnh những tòa nhà đang dần hình thành thì các dịch vụ tiện ích cũng đang dần được đẩy mạnh. Hiện tại, 14 trên 22 tiện ích tại Vinhome Ocean Park đã đi vào hoàn thiện và đưa vào phục vụ người dân như Hồ Ngọc Trai, Biển Hồ Nước Mặn, Đại học VinUni, Ngọn Hải Đăng, Cối xây Gió, Biểu tượng Dự án, Đài phun nước con thuyền, Biểu tượng Trái đất yêu thương, Điểm câu cá, Quảng trường cá voi, Hồ San Hồ, Công viên Ghim, Khu nướng BBQ, Trung tâm Thương mại Vincom. Như ở đầu video chúng tôi đã nói, hôm qua là một ngày vô cùng sôi động với cái tên Vinhome Khi cái tên này xuất hiện dày đặc trên các mặt báo với thông tin Vinhome vừa phát hành và huy động thành công 12.000 tỷ đồng trái phiếu. Đây là một con số đáng mơ ước đối với bất kỳ một tập đoàn tư nhân nào. Trái phiếu được phát hành trong bối cảnh tháng 9, tháng 10 và tháng 12 năm nay, công ty có 12.300 tỷ đồng trái phiếu sẽ đáo hạn. Sang năm 2021, sẽ có thêm 2.800 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn vào tháng 8 và tháng 11. Tại thời điểm 31 tháng 3 năm 2020, tổng giá trị tài sản của công ty là 203.007 tỷ đồng. Nợ phải trả là hơn 130.000 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu là hơn 72.000 tỷ đồng. Năm 2020, Vinhome đặt kế hoạch doanh thu 97.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 31.000 tỷ đồng. So với kết quả năm 2019, doanh thu Vinhome dự kiến tăng 87% và lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 28%. Trong năm tới, Vinhome sẽ chuyển đổi mô hình phân phối, tăng cường vai trò công nghệ trong hoạt động bán hàng tại một số dự án lớn. Từ việc sử dụng hoàn toàn hệ thống đại lý phân phối, Vinhome sẽ chuyển sang sử dụng đội ngũ nhân viên bán hàng của riêng mình để kết hợp với mạng lưới hàng chục nghìn cộng tác viên bán hàng bên ngoài. Nhờ đó, chất lượng dịch vụ sẽ được nâng cao, đảm bảo tính đồng nhất thông qua đội ngũ nhân viên bán hàng nội bộ được công ty đào tạo chuyên nghiệp, giám sát chặt chẽ, giúp minh bạch hóa các hoạt động và tiết kiệm chi phí. Theo kết quả kinh doanh quý 1 năm 2020, Vinhome đạt doanh thu gần 6.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 10.100 tỷ đồng. Lợi nhuận cao do doanh thu tài chính tăng vọt đến từ chuyển nhượng khoản đầu tư vào công ty con đang sở hữu một phần trong một dự án bất động sản. Khoản doanh thu này chiếm hơn 7.500 tỷ đồng. Quay trở lại với dự án Vinhome Ocean Park với quy mô 420 hecta và mật độ xây dựng chỉ gần 19%. Vinhome Ocean Park dành tới 117 hecta cho không gian cây xanh, mặt nước để kiến tạo lên những đại tiện ích như biển hồ, công viên gym, công viên BBQ. Đây là những lá phổi xanh khổng lồ, tái tạo nguồn năng lượng tích cực cho cư dân mỗi ngày. Bên cạnh đó, hướng đến sự thoải mái và thuận tiện tối ưu, Vinhome Ocean Park được quy hoạch với hệ thống tiện ích khép kín, đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân. Tổng thể dự án được thiết kế theo xu hướng mở, để chủ nhân của bất kỳ căn hộ nào cũng được nhìn thấy khoảng không gian sống nước và tận hưởng gió trời tại mảnh đất vàng trung tâm Gia Lâm với ý tưởng nghỉ dưỡng táo bạo, mang biển hồ về trong phố. Vinhome Ocean Park mở ra cơ hội sở hữu bất động sản cho nhiều chủ nhân danh giá khác nhau. Đó có thể là khu thấp tầng được bao bọc bởi nước, từ phía hướng hồ, hoặc là khu cao tầng với tầm view panorama ra toàn bộ khoảng xanh vô tận của dự án. Điểm nhấn ấn tượng nhất là biển hồ nước mặn rộng 6,1 hectare Hồ lớn trung tâm 24,5 hecta với bãi cát trắng trải dài ven hồ, đem lại cảm giác sông nước hữu tình ngay trong lòng thành phố. Đây là nơi cư dân có thể câu cá, treo thuyền hay thả mình thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Các căn biệt thự, liền kề và shop house tại Vinhome Ocean Park Gia Lâm thực sự là không gian sống yên lành và đẳng cấp xứng tầm với các chủ nhân tương lai. Với không gian xanh sinh thái, hồ nước, bờ cát trắng trải dài cùng hệ thống tiện ích dịch vụ xen kẽ. Mỗi phút giây tại khu biệt thự Vinhome Gia Lâm thực sự là những trải nghiệm tiện nghi và viên mãn. Phân khu cao tầng của dự án Vinhome Ocean Park là phân khu trung tâm nhộn nhịp với các căn hộ chung cư thời thượng và hiện đại. Căn hộ chung cư Vinhome Ocean Park được thiết kế theo phong cách kiến trúc sinh thái với không gian mở, khoáng đạt và tiện nghi. Khu căn hộ dự án được chia thành 3 phân khu: Sapphire, bao gồm hai tiểu khu Sapphire 1 và Sapphire 2, Ruby, bao gồm hai tiểu khu Ruby 1 và Ruby 2, Diamond, phân khu chưa được mở bán. Mặt bằng căn hộ tại Vinhome Ocean Park được tối ưu tối đa diện tích sử dụng. Chính vì vậy, diện tích được tối đa hóa theo nhu cầu sử dụng, không quá lớn nhưng vẫn vô cùng hợp lý. Mọi phòng bên trong căn hộ đều có cửa sổ hoặc khe thoáng, giúp thông gió và ánh sáng. Nếu các bạn có nhu cầu sở hữu cho mình một căn hộ tại đây hoặc bất cứ dự án nào của Vingroup thì đừng ngần ngại mà hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại hotline 0913 811 379 Còn bây giờ, video kết thúc tại đây. Các bạn đừng quên đăng ký kênh để luôn đồng hành cùng chúng tôi trên những hành trình sắp tới. Cảm ơn các bạn.